à đến đây em bắn sâu hay sao chứ 8. 7 giờ em thích được không nhất 7 đi 8 tiến 1 rồi 8 đâu đây đây đây 8 đây 8 tiến 1 ừ. cái uh, như nào đây à, em bốc cá nhỉ ừ. thoải ừ. mái riêng riêng đây ưu tiên bốc cá em đánh 10 triệu anh có nhận không nhận luôn nhận cả người luôn nhận ok ok ok đây, nhà 2 triệu Long ơi anh em mình làm gì nhỉ? Tôi nhá không khống chế tiền nha, ông nào thích đặt bao nhiêu đặt. Đây em em làm gì nhỉ? Đây đúng không? 3 triệu. Đây. Bao nhiêu? 5 triệu ngoài này. Ông xuống tiền như rồi lên bài, ông nào xuống tiền chưa? Xong chưa? Bài nhiều đi. Thôi thằng anh ơi, 5 triệu hơn vứt lại tiền này đi. triệu thôi, lấy hàng 2 triệu. Tập trung vào đây gà ra ngoài. Mày chơi bằng 2 triệu không? Em xin ờ, dễ thương có con đá hay gà đấy tí 2 triệu này, đây vào đây. Này, đây, ông này chơi luôn. Ông này đá, đây ông này này. Gà bên tí này. Đây, còn có bằng này thôi. Thôi thôi hết tiền rồi, hết tiền rồi thôi. Các bố ăn mặc hay là đóng gà đây hả? Đây tôi đánh 3 triệu đấy. hai triệu ba triệu bỏ lên riêng cái tiền này ra thì năm triệu nhá đây tiền của tôi gà mà đàn đâu hai nhầm rồi đấy này phải lo gì tôi chỉ một cái thôi rồi đâu ai tại sao lại tôi kiểm soát rồi cái bài ba triệu của anh bài tôi nhanh cái nào rồi kiểm soát nha cái cái cái kiểu. còn đặt nữa không rồi lên bài đẹp rồi ra bài đi nhân nhân đôi đi ơ ông này nhân đi Mặt tiền rồi Ba điểm Bốn Bốn Bốn Mười Trời Ừ Lý Yên lộn tiền của tao Mày mười thì cũng phải để đấy đã nhà này nhân lên đã Để kiểm tiền Nhân lên đã Đây này một Nhân Còn gà ngoài công tự đưa tiền Quen này đây 6 triệu đây em thật đấy đô lên 6 điểm không ăn được rồi đây tiền cô đây nào thôi rồi đủ chưa mười triệu ông tin tính nhỉ? nhà này đủ chưa đây thua có hai triệu thành bốn cái gì đây cộp sang đây ok mời thua hai nhà bực người mày đánh bao nhiêu đây mười triệu hai này một à, hai ba bốn năm cái mười mười thua này kinh thua này bạn bốc vẫn bài toàn mười rồi khiếp kinh khủng nó là mười atro rồi thằng nào chống lại 15 dạ. năm. Đâu ơi, có tiền đi uh, sửa vũ sửa nail rồi 19 Độ loa Để ta cho mày đi mà độ Eo ơi này, chơi như thế này không được, không được ném tiền như vậy đâu Đếm cho nó dạ vâng, đủ ấy cái À gì đi À, tôi cắt. Để em, để em, để em. Giờ này. Chữ gì tranh à? Đẹp lắm cái bài là ai hai ba bốn năm một hai ba như đánh sâm đi nhỉ một hai ba bốn năm phải ừ. không Ôi, nào cái máy tôi cầm bài có được không? cầm ờ, đây cho cho thoải mái cho đã lên đâu cái máy cầm bài không không không được nàng ông có trời đeo rồi cứ rõ mồm à ẩm cả hai cân hai triệu nha cân hai triệu rồi ơi bài này thì bỏ thôi rồi một nhà lục đít Bò. Một nhà ra đi. Nhìn thế anh nhìn đen. có gì đâu. Bao nhiêu? Anh phải luôn đi. Bao nhiêu cân? Hai triệu á? Hai triệu. Cân. Nhà kia. Em. À. Cân rồi không thêm à? Không. Thích chơi đến vòng em thì tùy em. Tìm em thích thêm đi Bao nhiêu để cân? Em cân hai triệu. hai triệu. Thích gì thêm vào? 2 triệu này Thêm 2 triệu này Ơ quá bình thường Máu đấy Là gì đấy hiểu không Về 3 triệu cân Tất gì luôn Tất gì vào này đó? Cân 1 triệu đúng không Tôi cái mà Cân 1 triệu Nhà kia thêm 2 triệu Cân 3 triệu 2 triệu nữa cân này 1 2 3 4 Thêm 4 triệu nữa 4 triệu bài có gì à Giờ mới nặng này này phải nặng to thì mang được nào thêm đi là con nghe im lặng thế nặng nhà ông này nặng lâu quá ừ, nó lên cái chân thì nó hồi hộp không giật chán nhỉ nên chân dã man bao nhiêu cân nhỉ 5 triệu, 4 triệu, 5, 6 triệu, 6 triệu cân 6 triệu à. 1, mà tôi ẩm cơ mà đúng rồi à ông đâu cứ à, ẩm là trừ hai triệu bốn triệu hai ba bốn thôi thêm ba triệu nữa mỗi cả người bông vâng, vân này Lucas mày à, nhà kia thêm hai đây thêm à, ba năm tổng năm bảy triệu năm năm năm ờ. có thêm được không kinh tế có cho phép đây thêm bốn thêm bốn thêm bốn triệu chín triệu bốn triệu hai về cân chín triệu chín triệu cân đi em cân là đã hết nực tôi bắt là thôi bao nhiêu để cân anh Đâu đi cầm máu đây bốn thêm ba bảy bảy bảy Rồi bảy triệu này Đi đấy, đếm nhiều mà kinh thế Thêm ba triệu Đúng rồi, tiền làm Chứ tiền giả Thêm ba triệu tiền giả mới có, có chơi đấy Lương ba triệu Nhà này hay đánh náo thì không sợ Thôi, cân thôi không có nước chín nữa à vâng. hơn chín tí hơn chín à hơn chín là miếng a à, đi nhỉ chả biết được thêm mấy nhỉ nhà kia thêm ờ, ba uh, ba nhà này có thêm không cân à cân thôi một bao nhiêu hai ba triệu cân đã nhá một hai ba bốn thêm năm nữa thì như tiền rẻ bao nhiêu để cân anh? nhà kia năm à ba bỏ đi bỏ rồi đi đấy chết rồi mẹ ông này chín nước còn chưa kịp bỏ bỏ rụng nốt đi năm à cân năm đúng không cân 5 nhỉ cân 5 cân 5 thêm 5 đi dạ. con em này bài như nãy đéo đừng có vuốt vào mất hết số đầu tôi nghiêng đồng hoa này nhân tiền này to tiền của quá nghiêng đồng hoa đừng nhân tiền đấy năm à nào nhiêu mẹ tiền dạ. một hai ba bốn năm cân nhá ừ. một tắt tay ra nghe hai không ba bốn năm triệu còn để triệu mai đi sao cân à được tua triệu năm triệu Đấy, tiền làng mày. Ờ, thêm một triệu nữa này. Có viên là bảo một triệu thôi bà cầm triệu về. Cắt tay đi. Cầm triệu về để tiền mai đi có việc. Đàn ông làm đây cho các bạn mày tí đi taxi về. Mày xỉ nhục anh à? Được tay không? Muốn ăn cả ngã về không này? Ai bảo phạt người ta làm gì? Cắt tay đi. Cắt tay ăn đi rồi này. ăn rồi chết đi chứ còn gì ba tám sống làm nào, gì nào? nữa dê ba à đây thầy rồi con này quái loi ba con tám triệu nữa không tha cho mình thôi về đi sửa đây Điền nếu triệu cũng không thà Ai bảo ông sợ hơi ông bỏ ra Bài kinh nhờ Kinh là 3 4 năm Cái nghề nhờ hết tiền hết tiền là Hết tên còn gì nữa còn ham hố cái gì